Xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh thì à, lâu giờ không có thời gian qua xưởng thì hôm nay tiền thể có một con máy à, khách đặt thì tôi à, quay các bạn xem luôn đây là máy à, tuốt lúa mini thì cũng à, sắp tới à, mùa thu hoạch lúa gặt lúa thì à, hôm nay à, điện máy Cường Linh chúng tôi mang đến cho các bạn sản phẩm máy tuốt lúa mini đấy máy khá nhỏ gọn chiều à, dài của nó là tầm 1m2 đấy rộng khoảng tầm à, 80 phân đấy con máy này máy có màu xanh như thế này Đấy, nó sử dụng động cơ uh, Kamasu người 200 65 HP Đấy. để bên ngoài tổng thể con máy à, cho, cho các bạn xem nhé nó cũng giống như một à, một các loại máy tuốt lúa liên hoàn khác thôi nhưng mà loại nhỏ gọn mini thôi sử dụng trong gia đình để các uh, gia đình ở vùng cao Đấy, các ruộng bậc thang thì có thể uh, dễ di chuyển máy và đem đến uh, ra tận uh, ngoài uh, ruộng thì mình có thể tút lúa trực tiếp luôn không phải uh, mất công mang về nhà rồi uh, tốn thời gian các thứ nữa đấy thì đây thì uh, đi sâu con máy nhá thì con máy sử dụng động cơ nhé động cơ hàng gây 200 này đấy động cơ 4 thì sang riêng nhất riêng đấy khởi động bằng giật nổ nhá cơ Kamasu gửi 200 đấy à, nó cũng có thể là sử dụng động cơ Honda gửi 200 đấy. đều à, cũng giống nhau thôi đều sử dụng à, xăng riêng nhất riêng đấy. động cơ Kamasu thì có nhập nổi Kama này Kamasu này đấy. động cơ Honda cũng thế đấy. máy sử dụng uh, à, chuyển động bằng uh, dây cu loa đôi đấy, đôi đây loa này để trực tiếp nối thẳng lên chỗ uh, trục cái lồng của nó Đấy. còn một dây đi thẳng ở đây để là dẫn động qua cái cái kinh quạt quạt gió đây thì khi à, khi chúng tôi vận chuyển sẽ à, tháo bớt cái này Đấy, con ốc này để gập này xuống cho gọn máy để trong quá trình vận chuyển được không cục cành thì khi chúng ta sử dụng chỉ cần tháo tháo nóc này lắp cái thanh này vào đấy đây là cái bể để chúng ta bỏ lúa này bỏ một cái ghế ngồi này đấy bỏ bỏ lúa vào đây bỏ vào đấy trực tiếp như thế máy có các bộ phận như là động cơ đấy, lồng rồi à, quạt gió đây thì ở trong cái lồng nhá tôi mở cái lồng cho bạn xem này có hai hai thanh chốt này đấy đây tôi mở sẵn rồi còn khi chúng ta chốt thì cọc lên vào đấy đấy đây là chốt cắt cái thùng nó mở đây đấy bên trong cái lồng của nó này ở dưới sẽ có một tấm lưới này để sạc Đấy. khi ờ, khi chúng ta khi lúa được ờ, bỏ vào lồng ấy thì các các cái, cái răng cưa đây các cái răng cưa này đấy nó sẽ cắt cắt lưới nhỏ cắt cái ờ, cây lúa ra nhỏ đi và đập vào cái lồng này thì các hạt lúa ấy sẽ rớt vào cái sàng này đấy và có cái con quạt dưới nó sẽ thổi đầu ra đây chúng ta sẽ hứng một cái bì hay là cái xô gì để đựng ờ, hạt lúa ở đây đây đầu ra của nó này đấy. chúng tôi các bạn để ý nhá chế à, nhỏ nhưng mà rất là hiệu quả đấy là chúng tôi tính toán cái cái này đấy nó sẽ cắt ừ, cách cái mặt à, mặt mặt sàng này đấy mặt lưới này tầm khoảng uh, lọt cái một một lột ngón tay thôi đấy rất là nhỏ đấy. khi cái lồng sàm vào đấy vì sao để uh, cho thứ nhất là cái uh, lúa sẽ được chém nhỏ lại và sẽ được uh, gạt vào những cái tấm lưới này hạt thóc sẽ rơi ra để đạt năng suất cao hơn đấy ở trên ở trên cái ờ, lồng này cũng có gắn các cái lưới cưa này đấy, lưới cắt thế này đấy để chém nhỏ các cây lúa đi nguyên lý lồng của nguyên lý hoạt động của máy cũng khá đơn giản thôi khi chúng ta bỏ lúa vào đấy thì ờ, cái lồng này sẽ quay nó sẽ cuốn cái lúa vào ở trong lồng này và những cái lưới dao này lưới cưa thế này sẽ cắt nhỏ cái cây lúa đi đấy và cái cây lúa sẽ được gạt vào những cái sàng này đấy thì hạt lúa sẽ rớt vào xuống dưới và cánh theo cái hệ thống cánh quạt dưới nó thổi thổi và trực tiếp hạt lúa sẽ ra đầu này còn những cái dơm ấy chúng ta gọi là dơm ấy đấy thì sẽ ra hướng này đấy cánh quạt sẽ thổi thổi ngược lên và dơm sẽ bay ra hướng này rơm và trấu vỏ vỏ vỏ hạt vỏ hạt lúa đấy, đấy. những cái à, hạt dẹp đấy, sẽ được à, bay ra theo hướng này đấy máy hoạt động à, khá là bền khá là ổn định máy thì cân nặng là tầm 60 70 cân thôi hai người có thể bê được có thể di chuyển được đấy rất tiện cho những bà con ở vùng cao những ờ, nơi làm ruộng bậc thang ở ruộng ở trên cao ấy thì cái ờ, những con máy này rất là tiện lợi để di chuyển và làm trực tiếp trên uh, ruộng luôn khi mình gặt xong thì mình đem trực tiếp ra để uh, tuốt luôn đấy nó tiện nhưng lợi như thế đây thì ở chỗ gắn motor này chúng ta sẽ vít những con ốc này vào chân đấy vào cái chân đế này và khi chúng ta có thể điều chỉnh độ căng của dây cu loa nhé đấy là qua cái cần này đấy gạt này trồng bớt này tăng lên này đấy cứ gạt vào những cái khe này đấy còn nó có bốn mức khác nhau đấy. để trong quá trình mình ví dụ mình sử dụng lâu dài cái dây loa có giãn cách đi ngồi giãn thì chúng ta cứ căng ra thôi đấy cứ bẻ ra căng thôi đấy. và nhớ là cố định ờ, những con ốc dưới chân motor này cố định vào đây là chúng tôi lắp ờ, thí dụ thôi để các bạn hiểu về cái ờ, cách lắp đặt của nó thôi còn khi chúng ta lắp đặt ở nhà thì nhớ là phải siết chặt những con ốc này để cố định cái motor vào cái chân đế này để, để trong quá trình mình sử dụng nó đỡ bị rung lắc hoặc là nó ảnh hưởng đến năng suất của trong quá trình mình làm việc đấy tổng thể con máy như thế và bên chúng tôi à, sẽ có những cách thức vận chuyển khác nhau nhất là gửi xe tải có thể đem đến à, các bạn nhanh hơn hoặc là gửi bên số à, bưu điện tiếp theo thì mang đến tận nhà cho mình đến nơi mình có thể kiểm tra máy này thứ nhất là đầy đủ phụ kiện như là động cơ này đấy máy móc này các phụ kiện lắp đặt này đấy và được kiểm tra xem máy móc có, có móc méo gì không nếu cảm thấy ok thì mới thanh toán bên vận chuyển đấy thì cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi nhớ đăng ký kênh và like để à, xem những video tiếp theo để biết những sản phẩm à, tiện ích chắc là để dành cho nhà nông đấy những à, sản phẩm tiện ích những phần hiện đại với chúng tôi điện máy cường linh chúng tôi cam kết là đem đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất độ bền cao năng suất cao cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với điện máy cường linh nhớ like và đăng ký kênh ai có nhu cầu ờ, muốn mua máy tút lúa mini thì ờ, vui lòng liên hệ Nói từ Linh hoặc qua số hotline chúng tôi ở góc màn hình để biết thêm những ờ, chi tiết về sản phẩm và những cách vận chuyển với chúng tôi để mang hàng đến cho các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.